đây và khi lau sơ qua thì nó sẽ bóng như vậy nữa các bạn các bạn thấy cái đồ bóng nó chói ghê không? Chào mọi người, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách mà nấu ra một cái loại dầu bóng mà cái loại thứ nào mà để xịt vào xe xịt vào xe cho nó bóng chiếc xe lên mà nó nó chống được nước mưa không phải là chống được nước mưa nhưng mà nước mưa nó vào nó sẽ ít dính và nó giống như là cái phủ cái lớp nano vậy các bạn nhưng mà cái này thì các bạn phải à, dùng thường xuyên chẳng hạn như một tuần các bạn rửa xe một lần thì các bạn phải à, xịt lại một lần chứ không phải như cái nano và cái này các bạn càng lao thì nó sẽ càng bóng thì cái cách nấu này là hồi xưa à, tôi có làm tiệm rửa xe và đối diện của chỗ tôi làm thì cũng có một cái tiệm và họ đã dùng cái cách nấu này họ làm và họ đã lấy hết khách của tôi và rốt cuộc tôi phải dẹp tiệm và sau này à, tôi dẹp tiệm rồi á, thì tôi mới qua hỏi và họ chỉ cho tôi cái loại này cái cách mà làm ra cái à, thứ dầu bóng để xịt lên xe giống như phủ nano nha các bạn nhưng mà không có bền như nano thôi thì chúng ta sẽ cần thứ nhất là một phần cana và ba phần dầu hôi nha các bạn thì tốt nhất là làm dầu hôi giờ dầu diesel thì cũng ờ, nó không có bóng bằng cái dầu hôi nhưng mà các bạn nhớ là tỷ lệ của nó là một phần cana và 3 phần dầu hôi đây các bạn các bạn sẽ dùng bếp ga và nấu nó lên nha các bạn nhưng mà nấu ờ, lửa nhỏ thôi á đừng có lửa lớn quá thì nó sẽ nóng quá nó phật cháy à rồi để mình ngưng ờ, máy lại cho nó ờ, tan cái nào các bạn đừng có để lửa lớn quá nha cho nó sôi ờ, bọt lên nhiều thiệt nhiều và quậy cho nó tan từ từ cái khi tới khi nào mà nó không còn sủi bọt nữa thì là lúc đó là ờ, nó tan hết rồi nha các bạn rồi ờ, nó tan bọt rồi các bạn tan dần rồi nè tức là hai cái nó đã hòa lẫn với nhau rồi cái này giống như là mình ờ, ăn cái món bò mà mình ờ, chiên bơ nha các bạn bỏ dầu vô trước xong rồi bỏ bơ vô vậy nó như vậy khi nào hai cái dầu với lại bơ nó, nó hòa lẫn với nhau á thì lúc đó là à, đạt rồi các bạn thì cái này cũng vậy đợi khi nào mà hai kháng nó hòa lẫn với nhau rồi nó hết bọt rồi giờ tắt bếp để nguội mà rồi bây giờ chúng ta đã có một hỗn hỗn hợp dầu bóng nha các bạn đây dầu bóng thì chúng ta sẽ chế vào súng clay để mà phun lên xe nha các bạn thì ờ, như mình chế vào cái bình bình ờ, bình sơn á hoặc là cái bình uh, xịt mũi để mà mình chế mình để mình xịt đó các bạn thì cái đó nó nó phải bơm bơm à, khí cho nó cao ít nhất nó phải 4 kg trở lên nó cao thì nó xịt nó mới phùng xương nó mới đẹp được nhưng mà cái đó mình thì mình mình làm được nhưng các, sợ các bạn các bạn trước là làm theo cái đó nó nó không an toàn bởi vì mình à, mình hàng đè mình hàng chì cho nó chắc được còn nhiều khi các bạn mới tập tành nó hàng chưa chắc thì nó sợ nó áp suất nó cao quá thì nó sẽ ờ, vỡ hoặc là có nó xì gì đó không tốt nên mình ờ, không làm cái đó cho các bạn xem mình sẽ ờ, cho vào súng sơn này các bạn rồi như đây thôi là mình đủ xịt cái nguyên một cái xe rồi rồi để mình xịt cho các bạn xem ha giờ mình xịt lên con xe này cho các bạn xem quẹt sơ sơ thôi nha các bạn không có xịt, xịt kỹ vào nó nha bây giờ mình sẽ dùng là giấy vệ sinh giấy ăn nha các bạn lau lại nó nha các bạn các bạn nhớ là càng lao thì nó sẽ càng bóng nha các bạn đây và khi lau sơ qua thì nó sẽ bóng như vậy nữa các bạn các bạn thấy cái đồ bóng nó chói ghê không bóng lộn luôn Ồ, ở đây có con một con ruồi nó bóng quá nó, nó trợt chân nó té nè các bạn gì ừ, đây một con ruồi nó trợt chân gãy chân té gãy chân luôn bóng quá các bạn đó ờ, các bạn cũng thấy rồi cái này là càng lao sẽ càng bóng nha các bạn nhưng mà cái này nó em mình chủ yếu là nó ờ, tránh được bụi bẩn các bạn không phải là tránh được bụi bẩn mà là bụi bẩn ít bám vào bởi vì nó bóng hết trơn quá bụi bẩn nó sẽ ít bám vào xe mình bởi vậy ờ, nếu mà mình sử dụng thì mỗi lần mình rửa xe mình sẽ phun lên một lần nha các bạn thì khoảng một tuần mình rửa xe một lần thì mình phun lên và Ừ, nếu mà phun như vậy thì nó có thể kéo dài được ừ, hai tuần nó mới ờ, dơ nha các bạn rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nếu thấy hay thì nhớ like dùm nha các bạn